Ramon, Ottawa. Hmm. Oh my goodness. Yes, uh, I think Quebec better. Eh? Okay. Oh, hmm. So where uh, where to get the Right here, đấy, tôi sẽ down here? Oh, I need to take a bath. Hmm? Later. Okay. How are you? Oh, she said to you, but you don't. Okay. Okay, this way, Sana. This way, this way. tell you, man. I, uh, I hear two flowers there. Oh, why? Nice. That was very but, but uh, uh, well, not really. Who cares about I I don't know. Excuse me, so where the elevator? Right here. Elevators? Yes. Yeah. yes, right over here. Oh, right here. Uh, go there. And I'll go elevator first. And uh, need the dress. and uh, and four later four tonight at the book room this uh, Fairmont Fairmont Hotel is our middle name but uh, I think Okay. Okay. Two. Two twenty. Oh, good enough. Five. Mệt. Thì các bạn mình đi vô trong cái khách sạn à cái sato này nè là mình riêng thích khi khách hàng lắm là một đêm nó cũng cả à, từ 500 trở lên tới cả hai ba ngàn luôn đó những người giàu tao mới vô đây ở các bạn hôm nay xin được cái bà xã look at the number 220. Oh, it seems like you want to walk in here to see the scenery. Two fifty eight? Oh my goodness. Okay. Oh, oh. No, I think it's over there ok bây giờ chủ, chủ quan cái sự elevator rồi tôi chết chị truy ôi trời ôi How is she know, man? She lives here. Oh, trời. Um, actually, two twenty. Excuse me. Okay. Go oh, back again. Oh my goodness. Hell. All right. First place. Hey các bạn. Đó. Ở xã dắt mình nhiều vòng vòng mình mệt quá. Và xã cái dắt đi vòng vòng nữa. Mình thấy cái khách sạn Vemo này ở Ottawa này thì cũng cũng thường thôi nhưng mà mình thích nhất là bên Quebec cái gì là ở bên Bem á khách sạn rất là đẹp Oh. Otherwise, it, it's time let the guy there give 10 bucks. Let him carry the luggage on for you. So he give now $10. This one now, eh? they want to call luggage too. Okay. Yeah, hold it. Put it down. Well, okay. Right here. Oh, you weave it, that's it. Easy. Oh. Okay. Ôi giời ơi. Đó. Đây ngày mai mãi Mỹ Duyên. À nhưng, nhưng tới là vừa nên hay dương uh. oh, mệt quá mai mỹ dương đi tới sao tại mình make it make clean so uh, and back then Nice. I don't know. He, he said he gave it to, but oh, I thought you have already. Oh, we should go to ask him again. Oh, this is a parliament uh, right here. Đây cái nhà à, của à, thủ phủ Canada đây, quốc hội đây. Đó. Oh,